Xin chào tất cả mọi người Thì à, lúc trước mình có chia sẻ với các bạn cách mà hàng chì Hàng chì vào những vật dụng à, nhỏ và mỏng Hàng à, điện tử Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn hàng cái chì này vào những cái à, kim loại sắt thép à, inox và gang thì những vật dụng này là những cái vật dụng lớn nhưng vẫn hàng chì được hàng cái chì của mình nha các bạn thì như mình có à, chia sẻ với các bạn cách làm cái à, đầu khò ga này là đầu à, đầu hàng đồng bằng đầu hàng chì bằng cái mỏ hàng đồng này thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn thì trước tiên các bạn phải mài mài cho nó ờ, sạch lấy đá mài các bạn mài cho nó sạch cái ờ, cái cái chỗ mà cần hàng nha các bạn đây các bạn hãy mài cho nó sạch đi Đó. Đây. mài bằng đá mài nha các bạn cái này á, thì à, phải đúc vô muốn hàng cho nó chắc nó phải đúc vô tô ép cho nó bằng đi hắn hàng nhưng mà à, cái này thì <clears throat> như cái dạng bỏ luôn à bởi vậy mình à, hàng cho các bạn xem để biết cái cách hàng cho nó chuẩn thôi thì trước tiên mình sẽ sẽ bật lửa lên cho cái cái đầu mỏ hàng này nó nóng lên nha các bạn rồi cho cái mỏ hàng này nó nóng như vậy rồi thì trước tiên chúng ta sẽ à, sẽ cho sẽ cho chì nó dính vào nha các bạn trước tiên thì phải cho chì nó dính vào cái này đó thì à, lấy axit nè mình à, trét lên trước đi axit này đã pha kẽm rồi nha các bạn <coughs> rồi giờ đây à, đây là cái miếng à, tôn kẽm thì chúng ta cũng cà lên luôn hai cái này giờ mình hàng dính lại với nhau luôn nha các bạn để cho nó nguội nè cái điều quan trọng để cho mà sắt dày mà nó dính á, là các bạn phải để cái mỏ hàng vô cho nó truyền cái nhiệt qua cái cái vật cần hàng thì nó sẽ à, lúc đó nó sẽ dính rất là dễ nha các bạn đó, các bạn thấy không thì đây là cây sắt V nha các bạn V là v 25 thì mình cũng à, mài cái đầu nè các bạn mài cho nó sạch cái đầu này đi Đó. thì chúng ta sẽ à, cũng à, quét axit vào chưa làm nóng nó cái này phải à, để nó nguội nha các bạn mới lấy ra nha chứ không thôi là nó gãy ngang Đấy, nó còn nóng mà thì mình à, đẩy cái lửa mình khò cái lửa vào mà thì cái à, các bạn mà muốn hàng cái cái vật mỏng á thì các bạn khò cho cái đầu đồng nó, nó nóng lên xong các bạn tắt tắt thì lúc đó hàng thì sẽ không bị hư cái vật ừ, vật mỏng chứ ờ, cái ba cái ờ, như mấy cái cây sắt này á thì mình không có lo cái sắt như này thì nó dày quá rồi thì mình không có sợ nó hư hao gì hết nó dày mà nó xấu nữa còn những cái mà chẳng hạn như inox mà inox mỏng đó các bạn inox mỏng thì nó sẽ biến dạng hoặc là nó sẽ ờ, đổi màu mà mình khò lửa vào nó sẽ đổi màu thì bởi vậy mình phải tắt cái lửa đi tắt cái ga đi tắt đi cho cái cục này nó nóng đi cho cục đồng này nó nóng rồi mình hạt chứ đừng có để cái khò cái lửa vào nó biến dạng nó, nó đổi màu hết nha các bạn hả các bạn thấy ok không này còn nóng họ nóng mà đập cái là nó gãy nha nóng đập là nó gãy liền các bạn cứ để cho nó nguội nha à, tiếp theo thì mình sẽ hàn à, miếng inox này vào cái à, thanh à, thanh la kẽm này nha các bạn thì mình cũng vẫn uh, trét inox uh, trét axit vào cái inox này để cho nó nguội là lấy ra nha các bạn bây giờ thì nó còn nóng và và chì này nó nó còn giòn bởi vậy à, các bạn phải để cho nó nguội thì nó sẽ rất là chắc giờ nó còn nóng mà mình quăng xuống nó có thể nó gãy thì ừ, các bạn thấy không Gãy liền nó còn nóng mà nóng nó sẽ gãy ngay các bạn nhớ để cho nguội nha cái này là mình chia sẻ cho các bạn tận tình luôn á rồi thì bây giờ mình sẽ hàng cái à, cái gan này lại tại cái này là mình phải dùng eto mình ép lại cho nó chắc lại cho nó khít lại thì mình hàng nó mới chuẩn nha các bạn nhưng mà mình à, ở đây mình không có mình à, không có ép bằng eto và mình hàng lại các bạn thấy cái mối hàng không nó bám dính tuyệt đối thay vì cái này bằng gan á, thì các bạn không thể hàng bằng bằng mối hàng à, hàng hồ quang được hàng hồ ba hàng hàng vào nó nóng một cái khi mà nó nguội cái là nó tự nó gãy ngay này bằng gan mà các bạn gan tuyệt đối luôn chỉ có hàng trì thôi và cái này hàng trì là mình uh, hướng dẫn cho các bạn thôi chứ không phải là cái này người ta chuyên nghề hàng trì nha các bạn cái này uh, bằng gan thì người ta phải hàng bằng đũa gan và ủ vào cát á, cho nó giảm nhiệt nhiệt dần á, thì nó mới không bị nứt gãy chứ các bạn hàng à, hàng điện mà hàng mà đủ sắt á, nó cũng nứt gãy lại à, như thường thôi à. đó thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn như vậy á thì mong rằng các bạn có mấy các bạn có thắc mắc gì á thì cứ à, alo cho mình hoặc là nhắn tin vô Zalo của mình á Zalo của mình là 0975 883 171 á thì các bạn cứ nhắn vào đó cần có bất cứ cái gì mình cũng sẽ trả lời cho các bạn cái này nó nguội rồi nè cái nãy nóng quá nó vẫn còn à, bông nha các bạn thì đây là cái một cái là cái, cái, cái kinh nghiệm mà mình đã từng làm thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn hết mong các bạn à, thấy nó hay thì à, nhớ cho mình một like và chia nếu mà chia sẻ được cho nhiều người biết thì càng tốt rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nha